một chiếc xe có thể nói là nồi đồng cối đá đi rất là lành tính Ít khi hỏng vặt quý vị nhá Và điều đặc biệt nữa chạy rất là đầm và chắc chắn Nó có một cái màu trắng cũng như là một trong cái màu đẹp của cái dòng Kia Spectra này thưa quý vị à, Với cái màu trắng này thì nhìn rất là trẻ trung và giá của chiếc xe này chỉ với 95 triệu đồng đã bao gồm rút hồ sơ cho quý khách hàng ở xa Ờ, chỉnh chỉnh hơn một chiếc xe Spark một chút thôi nhưng mà chúng ta sử dụng chiếc xe Kia Spectra này đi rất là đầm và chắc chắn và cái điểm ưu việt của cái à, dòng xe này là rất là lành tính thưa quý vị ít khi hỏng vặt chạy rất là bốc và chắc chắn với cái dòng xe Gentra hay là Lacetti thì cũng chưa có thể sánh được với à, Kia Spectra đâu quý vị và điều đặc biệt nữa là cái đồ thay thế của cái dòng xe này trên thị trường Việt Nam hiện nay rất là nhiều luôn đồ mới luôn và rẻ đấy là cái điểm à, vượt trội của cái dòng xe Spectra này thưa quý vị là một chiếc xe không chạy dịch vụ đấy, không khoan đục không taxi cho nên là còn khá là cứng cáp thưa quý vị thân vỏ à, còn khá là đẹp nội ngoại thất à, còn tương đối là tươi không có dấu hiệu gì của sự khoan đục đâu thưa quý vị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 Ờ, cái độ lành tính và tính năng ờ, vận hành của nó rất là lành ít hỏng vặt đấy là cái ưu biệt của cái dòng xe này và quý vị các bạn à, thấy rằng là với cái dòng xe Kia Spectra này thì đã được khẳng định rất nhiều năm ở Việt Nam rồi Và vừa rồi tôi đã đi một vòng quanh xe, quay thật kỹ chiếc Kia Spectra Để quý vị và các bạn theo dõi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 là sẽ sáng luôn thôi Đấy. nó hơi mờ một chút ở phía bên ngoài thôi chúng tôi đánh cọ rửa một chút là nó sẽ sáng thôi ba đời sốc cũng vậy không có dấu hiệu gì của sự cong vênh và nó cũng còn rất là khớp khít thì tư nhân chính chủ bao rút hồ sơ ờ, cho cái khách hàng ở xa Đấy. Và điều đặc biệt nữa là chiếc xe này thì có bốn quả lốp còn khá mới nha quý vị nha, bốn quả lốp mới tinh luôn. bốn quả lốp Michelin quý vị. Đấy, một thương hiệu ờ, còn rất là mới luôn. Đấy khoang lốp đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu Thân vỏ của nó cũng còn khá là căng đấy quý vị Và cái mặt la răng của nó đây Đấy Còn à, không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu Và điều đặc biệt nữa là cái nắp chụp la răng vẫn còn zin cả bốn quả luôn quý vị Những cái dòng này là nó hay bị mất cái nắp chụp Mất nắp chụp này đi nhìn rất là xấu luôn Nhưng mà chiếc xe này thì chúng ta thấy rằng là cả bốn cái nắp chụp còn zin luôn Đấy Đến cái keo phủ à, đây chúng ta nhìn thấy này cái keo à, của cái hộp bu lê này, này cũng vẫn còn đây keo hộp bu lê cũng vẫn còn đây điều đó chứng tỏ là chiếc xe này uh, bu lê vẫn là zin chưa bị cắt vá gì đâu quý vị đấy và cái lốp sau đây chúng ta thấy cũng còn rất là dày luôn cái khoang lốp đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị đấy, và lốp này cũng còn rất là dày bốn quả lốp mấy tinh luôn la răng của nó đây không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay đứt vỡ và nắp chụp la răng cũng vẫn còn zin luôn đấy, đèn hậu phía sau đây còn rất là sáng không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ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 còn rất là chất luôn, máy đại chất quý vị nhá Xe chạy rất là đầm, bốc và chắc chắn luôn Đấy, cái lốp phía sau Đây, bên à, phụ đây quý vị còn rất là dày luôn bốn con lốp mới tinh quý vị Đấy, cái khoang lốp đây, không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu Thân vỏ của nó từ năm 2004 chủ yếu là lắp ráp ở Việt Nam thôi Chứ còn chưa có chúng ta uh, có đồ nội vào đây Đấy, lốp rất dày và cái mặt la răng của nó đây cũng còn khá đẹp Giá chỉ bằng một em SH thôi SH nội thôi quý vị nha, Đây khoảng lỗ phía trước đây Nhưng mà đi rất là sướng luôn Cam kết với quý khách hàng luôn Quý khách hàng có thể liên hệ ngay cho tôi theo số điện thoại 0975 686 232 Để test thử chiếc xe này nhớ quý vị Đấy. Đây chúng ta thấy lốp còn khá dày Và cái mặt la răng của nó cũng khá đẹp Lốp Michelin nha quý vị nha. Đây và cái hộp bu lê của nó đây keo phủ sần vẫn còn cực đẹp luôn đây tiện đây tôi quay cả gầm cho quý vị và các bạn xem luôn nhé đây Gầm của nó sáng trưng luôn quý vị nhá Không một vết mọt mục đâu quý vị Sáng trưng luôn Kể cả cái hộp bu lê này nó còn zin nữa là Đây hộp bu lê của nó đây Nơi tôi đang chỉ tay đây Đấy Đây Nơi tôi đang chỉ tay đây Đấy Chúng ta thấy là cái keo phủ sân của nó còn còn Và bây giờ xin phép quý khách hàng à, Tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này quý vị nhá đây là một chiếc xe không taxi, không dịch vụ cho nên cái tablo của nó còn rất là đẹp luôn Không có dấu hiệu gì của sự khoan đục và cái dòng xe này thì được ờ, bọc vân gỗ theo xe từ đầu cho nên khá đẹp quý vị đây tắp lô của nó đấy tắp bị cửa đây cũng còn khá đẹp đấy vách vẫn là vách nỉ kể cả phần phía dưới này đây đấy. keo chỉ thì còn đến trên 90 phần trăm thưa quý vị đấy. đến trên 90 phần trăm đây kể cả cái phần uh, phía dưới này đây Đấy, chúng ta thấy rằng nó cũng không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu. Đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị. Đây, ghế sau đây. Chúng ta thấy rằng là cũng còn khá đẹp và may rất là cầu kỳ luôn. Trần của nó đây vẫn là trần nỉ nguyên bản theo xe và còn khá căng quý vị nhá và sáng. Không có dấu hiệu gì của sự sờn hay là bị à, xuống màu hay là bị bẩn ở đây quý vị nhá. Đấy. Khá đẹp đây chúng ta thấy đây chân của nó đây khá là đẹp luôn đấy, cái tắp bi cửa lái đây quý vị thì cái phần nhựa phía dưới đây đây cánh cửa của nó đây đính tán của nhà sản xuất đây quý vị vẫn còn zin luôn phần phía dưới này đây đấy, không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị quay rất là kỹ để cho quý khách hàng hàng ghế thứ hai đây cái tắp bi cửa phía sau đây cũng còn khá là sáng thưa quý vị đấy keo chỉ của cánh sau đây quý vị đấy, kể cả phần phía dưới này đây ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị và đến kể cả là cái khoang lốp rồi là cái cabo phía sau đây xe này là một chiếc xe đây cabo phía sau đây đấy, sơn lòng nó vẫn là sơn zin luôn keo chỉ không mất keo chỉ còn đến trên 90% luôn đây, hai bên hông của nó đây Sơn vẫn là sơn zin, không có dấu hiệu gì Của sự đâm đụng đâu quý vị Rất là đẹp luôn Dở được cái gì tôi dở hết cho quý vị khách hàng xem luôn Đấy, xe này tôi mới rửa đây Chúng ta nhìn cái khoang lốp của nó đây Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá Đấy, khoang lốp của nó đây Rất là sáng luôn quý vị Đây, đấy Hai bên hông của nó đây Dở hết ra cho quý khách hàng xem luôn hai bên hông của nó đây không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng quý vị nhá đấy và và đã được chủ nhân người ta độ màn hình Android rồi quý vị nhá đây Đấy, tắp lô tắp bi còn sáng như thế này bây giờ đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ đấy đi vào phần động cơ tôi xin phép khách hàng được nổ máy đấy đã được chủ nhân người ta độ màn hình android rồi là loa super bass rồi là camera giám sát hành trình đầy đủ hết nhá đây là cái camera giám sát hành trình đấy có dán tem tử tế màn hình android định vị dẫn đường đầy đủ hết loa super bass máy nổ cực êm luôn đây cái vô lăng của nó đây chúng ta thấy còn sầm sùi luôn và cái đồng hồ tua máy đây nó chỉ nằm trong khoảng là 8 đến 900 vòng trên một phút thôi một mức độ quá là đạt chuẩn luôn Đấy, và bây giờ đến phần linh hồn của chiếc xe này phần động cơ quý vị nhé. Màn hình loa súp, camera giám sát hành trình Gương kính chỉnh điện Đầy đủ hết quý vị Máy thì đại chất luôn Đứng gần không nghe thì tiếng máy nổ luôn Tên tư nhân chính chủ Đấy Đây, cabo của nó đây, chúng ta thấy các lỗ bấm đây Vẫn còn vuông đét tròn xe đây quý vị Đấy, keo chỉ không mất luôn Vuông đét tròn xe các cái ụ giảm sóc đây máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị máy nổ cực êm luôn rằng của nó đây các lỗ bấm tròn xe đây series máy đây đấy lỗ bấm đây cũng còn tròn xe sơn vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn đấy, máy nổ đại chất và khô ráo nha quý vị nhá không có một vết dầu mỡ nào đâu đấy, máy nổ im phắc luôn quý vị đứng gần còn không nghe thấy tiếng máy nổ luôn cái dòng này rất là chất luôn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 ngoại thất bên ngoài và một chút cái nội thất bên trong để chúng tôi kết thúc video giới thiệu xe này ở đây quý vị nhá và quý vị hãy nhanh tay chỉ bằng một chiếc xe máy thôi tội gì chúng ta đi xe máy mà chúng ta lại được sử dụng một chiếc xe chúng ta lại được sử dụng một chiếc xe của Kia nha quý vị nhá đấy đây nội thất bên trong của nó đây điều đặc biệt đó là độ rất nhiều đồ chơi rồi màn hình Android đã là 7 8 triệu rồi Đấy loa super bass rồi camera giám sát hành trình Trần rất là đẹp luôn Đấy Tắp lô đây Đấy máy đang nổ quý vị nhá Máy nổ cực êm luôn Đây, cái hàng ghế thứ hai của nó đây cũng còn khá là sáng không có dấu hiệu gì của sự ờ, rách vá đâu quý vị vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì tôi đã quay thật kỹ chiếc xe Kia Spectra sản xuất